Giờ tôi hỏi mọi người một câu nha Mỗi khi Tết tới Mọi người có bị áp lực khi mà phải kiếm thật nhiều tiền cho gia đình không? Chứ tôi thì sắp đi nè Tôi đã cố gắng lắm Nhưng mà tất cả mọi người nhìn vô thì thấy tôi chỉ biết làm khùng làm điên Là một đứa không có công ăn chuyện làm ổn định Là một đứa bất tài vô dụng Nhưng mà tất cả mọi thứ tôi làm em chỉ muốn kiếm tiền cho gia đình ăn hết thôi nhưng mà cỡ mệt quá đừng giống như già đừng giống như cá khê để cuối đời bạn nên biết bạn muốn cái gì bạn không có mục tiêu bạn sống ngày qua ngày mà bạn trở nên từ điệp và đâu đó các bạn đang tồn tại chứ không phải các bạn sống bạn đi chiếc xe mà 5 năm 10 năm không có tiền bỏ xe thôi lại đi bạn đang sống với bạn nó tồn tại bạn ăn một cái hộp cơm bạn ăn một cái dĩa cơm mà bạn muốn kêu thêm đồ ăn mà bạn ngại đi túi tiền bạn không đủ coi chừng bạn đang tồn tại bạn sống đến gần cuối đời bạn không cái quán anh lên hồi lại hồi lại vậy có lẽ nó sống với còn tặng khác nhau nói gì rồi suy nghĩ mình đang sống đây mình đang còn tại bạn muốn nhắc lại với các bạn không có mục tiêu không có sức mạnh có chắc thằng bạn thân đi bạn trọn đời không cái đau nhất là các bạn quá tin thằng bạn và chia sẻ một ngày nào đó nó sẽ bán đứng bạn mà bây giờ nó chưa bán vì bạn chưa được giá sẽ nói bao hôn nhân với bạn sống tới già không dạ nhất là mấy đứa mới yêu mà bó hình ngủ lên thì không lúc chia tay gỡ hình một mét luôn gỡ không hết và các bạn vào buổi chiều hôm đó hôm nay về nhà cố gắng làm cho việc này buổi chiều hôm nay về nhà ăn cơm với ba mẹ nếu có thể nếu có thể chụp cái tấm hình bữa cơm chiều nay giữ lên facebook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 chụp hình bố có xin bố lại để tập tin rồi tôi lấy tiền này nè mà các chàng trai bố lại bố nói lại các bạn cứ nói lại em nước em nước là bố này chúng ta cái thằng tiếng tốt bạn sạch giàu cái thằng tốt thì tiếng tốt cũng tốt được đó các bạn các bạn cũng nói lại một cái cuộc đời này không ai quen không ai thấy ai thằng chúa đâu chẳng có một thằng nào cũng thấy con vợ này còn đâu hết á còn các chàng trai cũng là một ý bố nói lại em không đâu không có điều gì ta tay không chúng ta là chị. thực hiện ước mơ người yêu của bạn mà có một cái thống kê rất là dễ thương nam mà những đứa yêu nam hồi có tâm lên đại học một vài tháng là nó thiệt hay xong có đơn giản con gấu của bạn á biết là còn là gấu á con gấu của bạn có thể đẹp nhất từ năm đến hai con gấu của bạn có thể đẹp nhất hải dương nhưng lên hà nội lên đà nẵng lên thành phố hồ chí minh chia sẻ bạn không trả là gì ở đó tối chạy đi rồi ba chiếc xe nó và ngay thời điểm này các bạn bỏ quên cái mắt của ba mẹ đôi lúc ba mẹ sẽ nói là thôi con ăn đi ba mẹ ăn rồi mặc dù ba mẹ các bạn rất thiện thịt theo món các bạn đang làm việc tự cái lời anh nếu đã chọn thì đừng có sợ còn nếu đã sợ thì đừng có chọn nhớ mình con đó nếu đã yêu đừng sợ phản bội vì chắc chắn trong sự yêu cỡ nào cũng có phản bội bạn kia bạn gặp sư bạn mới nói thưa sư tâm con không ác sau đời con khổ chắc do tâm con thiện nhưng mà cái miệng con hổn đi xem bói thầy bói nói đường tình duyên của con rất là rộng mở nguyên con đường đó có mỗi mình con đi bởi vậy sư cứ thấy mấy chị á ngồi xúm lại nhau là cứ rủ rỉ nhau cái câu nói mê trai đầu thai mới hết giang hồ là trốn thị phi mê trai là chuyện nữ nhi thường tình nên con gái bây giờ á cũng hay kiểu ở chút là nhậu mẹ cấm con giao du với những đứa ăn chơi Mẹ đâu có biết Con là đứa cầm đầu Bởi vậy mới nói Đi khắp thế gian Không ai tốt bằng mẹ Sai tiền của mẹ Không ai lệ bằng con Nên có câu nói bất hủ của những người mẹ Rất là dễ thương mà rất là tình người Đó Đi cho đã rồi Về báo tôi nữa đó Đúng đó làm ơn trân trọng cái thằng bạn kia nó đang ngồi kế bên bạn trong cái sân trường này tình bạn cấp 2, cấp 3 là đẹp nhất đó khi đó cái tình đầu tiên tình bạn kêu gọi các bạn làm ơn nếu ai là bạn thì nhìn vào Novimon và Novita thì hãy làm bạn cái gốc của tình bạn được mang tên là gì chân thành ai chưa chân thành thì đừng gọi nhau là bạn một hàng tay chân thành khi là bạn nữ tình thứ hai ta lỡ với các bạn được cái thân ngoài tình bạn đó là tình yêu trai gái tuổi này mà chưa yêu là yếu và chia sẻ bạn là gì và trước khi làm hãy nghĩ về ba mẹ làm có hiểu, đã tôi nói cho đâu, trước khi làm cái gì đều nghĩ về ba mẹ là có hiểu, móc cái bóp tiền ra mà người ta sẽ sáng thì nhớ cái gì cái vết chân chim trên mắt của mẹ càng mãi ngày càng sâu tóc ba của các bạn ngày càng bạc và nhớ cái điều đó trước